cái địa chỉ nào mình ta dễ bấm Google Maps chạy được đó nha rồi ờ, nhắn anh cái gì để anh chỉ qua cho ta vô ăn trước đi mới qua khỏi uh, cái uh, lối ra quốc độ uh, đi tàu à còn khoảng hai chục năm phút nữa tao tới sao ờ tao bấm tao bấm xe cái vị trí 8 tiếng rồi bấm xe vị trí của mày 8 tiếng đi mày bấm không bấm, bấm xe 8 tiếng đi mày bấm xe cái location đi ở dưới nó coi lẹ lẹ đi sát vô cái nó dướng cột rồi nó mất cảnh rồi cái đó bluetooth Rồi đó bluetooth như bao giờ em quay không nói gì với mẹ vậy nó có nói cái cục đó với lại cái điện thoại bằng bluetooth thôi sao vậy để cho nó sạc vô đi em bấm ờ, hai lần nó sẽ ngay thì dọc rồi Before the clock runs out but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it i I'm happy, I'm not gonna wake up. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready. Let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. cái cầu la nhà cầu la nhà hai bên hai bên là nuôi cá lăng đây có cơm niêu là đặc sản cá lăng cắn lũ cũng lăng cắn lũ rồi vô rồi vô bấm em bấm em bấm khi nào em bấm anh thấy nó chạy chạy nó chạy chạy chạy ở đây chủ yếu cá lăng nè cá lăng nó canh chua ngon nha đúng không phụ chính xác luôn ha nướng luôn ha nướng mới hấp không ăn chung đây mà nước cạn nhớ nhớ lúc dịch cá ba xa nấu <laughs> cũng ngon nữa <laughs> ờ. mà cá ba xa lúc đó rẻ nha măng anh mua măng siêu thị măng bịch không à măng chua măng gì đó khi nào em em em quay nữa thì em bấm nút đỏ nữa bấm lần rồi nhẹ vô cái nó tắt đúng không đó bây giờ đang tắt đúng không đúng rồi em bấm cái nữa lên nằm thằng cái chớp chớp chớp chớp đỏ là đang quay rồi bấm tắt nếu không quay nữa thì bấm tắt bấm tắt bấm cái nút bên hông á chưa phải đè vô cái nó xếp lại rồi bỏ vô có chừng nó đè vào đây là xe trung đoàn nha có đi nghỉ dưỡng rồi chứ không có đi ờ, đi gì đi vận động được nó kèo lên nó nắng rồi cũng mệt ừ. <laughs> phải là núi rồi mát mẻ núi là nóng <laughs> không đó là một ngày mình đi là mát mà nhưng mà ấy là đợt mình đi rồi mình đi lên xong mình đi xuống mình đi bộ chơi đường tròn mình đi nguyên rồi đó nha lâm đồng là tây nguyên rồi đó đó đồng nai rồi đó lâm đồng đây là tới uh, à, trung tâm của Maragui bộ số bộ à, giật giật giật hoài bắt đầu qua tới Marago cái này nãy ra thấy nó đẹp liền đường nó đường nó lên xuống lên ừ, xuống đập đùng đập đùng núi đường Long Khánh định quán như số bộ số bộ nhà đây nó yên như tối một hiệu tối chỉ có xe rau với thành bưởi con trang nó chạy dạ, Đây, <coughs> đâu có bán gì đâu đâu có dừa ở rẫy này sao có rẫy đâu có bán biết rồi đây ờ, khí hậu sống dài lắm nó làm nó làm rẫy trong nó bán này cho đầu mối tí tiền ban cho nữa sống trong lòng cây cối xuống đẹp không để nhặt xe làm đẹp hơn đích đó nó gọn gàng 6 năm không năm cái giống như Mitsubishi vậy cái cái cái cái cái hiệu của nó phân cái đèn hai bên nó đèn nó có thôi thì kia nó gọn ừ, nó chạy trước lúc nãy nói chạy sao tường đợi đó đường lên tới Đà Lạt nó chạy gì nó chạy đẹp nó có con đai gì đó chứ cái đường nó bị bể nhiều bể đường đó là đường lên lên xuống vui du lịch ông tao không có chạy nữa bà chạy không à? bà dưỡng chó bằng tuổi dân hưng dưỡng chó chết trước giống như năm chân chó tuổi dân hưng gần tới ờ, đèo bảo lộc đó, có trạm phút lộc thọ của phương trang ghé vô ờ, đi xả đi xả. nó ờ, long châu hả vậy chơi à, rồi rồi rồi, rồi. chừng đất ờ, trồng này nọ thiếu vậy trái cây trái dâu trái bơ cái này đó chuối là ba đó không đừng có mua ở trong mua ngoài á mua ngoài nó rẻ hơn ở trong nó mười mấy ngàn một ký mà ở ngoài nó bán có mấy ngàn hà cái ngoài cái bà cái bà đứng ngồi trước trước cửa tầm trâu luôn à, đừng có mua vô trong tầm trâu luôn thì đúng rồi mua của bà đó đó tôi vô tâm châu bán 12 ngàn cái bà kia bán đó à. Ờ, bán, bán, bán, bán ngồi kế. Bán có thuế, còn đi siêu thị rồi. Bán lại còn bán châu. Khi con châu mà uống cà phê miễn phí. à, bánh tô nữ mà ngon bánh tô nữ mà ngon trời ơi nó nhẹ nhàng đem vào lòng lòng bánh còn đó để để bạn sao riêng để vô để bạn lăm cà lăm hả nhộn nhộn nhất nó cái cái đó đúng rồi chữ nó không rõ Ờ, ngẩn nó gì hả hả alo rồi mất sóng rồi đó, nhà nó bán sữa thì không mua sữa nó thì má uống nó <coughs> nó thì gạo ở nhà nó, chịu khó đi ủa sao ngẩn đó chị hả ủa vậy hả <laughs> rồi tao tao tới ờ, miếng ba cô đợi nha thì tao tới miếng ba miếng ba cô tao đợi rồi rồi rồi thôi mày chạy rồi mày tắt giống nha <laughs> ừ, đang đi nhóm nhóc nó ỉa túi định xe nó phải tắp vô trong thấy không có thấy hấp giả thằng nhóc nó ỉa túi <laughs> <laughs> quắc trong bãi tắm gì phần trọng ở trong máy lạnh ờ thì đó bãi tắm vô quán cà phê đó, để nó rửa đất này kia ờ, mua ly cà phê <laughs> rồi, rửa đất xin nước rửa đất thì mấy đứa đất tìm <laughs> tiếp em có đi lại không em muốn đi lại không ờ, phụng có ở đây có ờ, cái gì nè cái gì ở ờ, gì miếu mẹ nè gì vậy? cái gì đây nè cái gì đây có chỗ đức mẹ đó đức mẹ gọi là gì à... không phải miếu là chứ bên bên em rồi bên công giáo gọi là gì đức mẹ Maria mà cái đền thờ đền à, đền ừ. trời đất đền ơi. không <laughs> cái miếu mình đang lót ừ, cái đền em, đang lót tùm lum luôn anh <laughs> vô cho em cầu nguyện phải không rồi trong khi chờ, chờ, tranh thủ chờ đợi nó đó hay là hay là ghé miếng bà cô không, à nãy anh nói nó ghé miếng bà cô rồi thôi cũng ghé miếng bà cô đi nha ờ đợi một công hồi mới gọi lại nó nè miếu miếu miếu mẹ thì nó gần hơn đền mẹ ờ đền mẹ đức mẹ Maria rồi ờ, mày sương mù quá trời luôn không bằng thôi đừng đi không đất cái kia là sương nó văng ngay trước đường đi không có thấy đường chạy nhưng mà đường nó xấu hơn mà nó nhỏ hơn nó làm hoài nó sửa nó be be be be ra thêm hoài đường nó vậy hả có cái be thêm có những cái bé bị này này giữa cái cái gì đó ờ, đường nhựa đó bay ra cái căm đó là màu đen thôi tới ngoài trắng bè cái hơn mét đó ở Mã Lai nó làm hai tầng nha mỗi tầng một triệu ừ, đi Malacca trong nguyên Genting trong nguyên Genting là hai hai hai đèo nó một triệu mà cái đường nó là một triệu nó rộng bằng cái đường này nè Thẳng đường này mà nó ờ. từ trên từ dưới nó đi vậy rất là hay mà nhìn đẹp lắm nhưng mà nó sao bằng Đà Lạt được vậy hả Thua. À, đúng rồi, thua Đà Lạt nó đâu có rộng bằng Đà Lạt. Ờ, lên trên đó chỉ có một cái trung tâm ừ. vui chơi giải trí xíu hết. Nhưng mà nó cũng mát mát. Năm sáu khách sạn ở trên thôi tối ăn dẹp hết trơn bằng núi tà lơn hả bằng con núi tà lơn cũng cỡ cỡ núi tà lơn vậy đó tà lơn nhưng mà nó nhiều hơn chục nó nhiều trò chơi tức là nó nhiều cái dịch vụ hơn nó có trung tâm thương mại tùm lum núi tà lơn nó chỉ có cái khách sạn của ông sóc đò đó chả nè ừ. với là ờ, cái gì chùa thuyền ừ. chùa năm thuyền thì kia là nó kinh doanh ờ, nó kinh doanh du lịch luôn ừ, ăn uống mà bán ờ, đồ đồ hiệu tùm lum khu vui chơi giải trí giống như đầm sen này nọ vụ nhiều lắm cái đó là chủ yếu khách du lịch còn nó nhưng mà ai đi ai đi lai đi Kuala Lumpur cũng ghé đó chứ nó ăn rằng là mùi mùi mùi cà á Ấn Độ gì đó đây nè đây nè đền mẹ đây nè bụng nhưng mà ghé mấy bà cô phía trước mặt kìa ừ. đó thì thay vì ghé đây thì ghé mấy bà cô nếu bà cô đi toilet ờ, rửa tay rửa mặt nghe gì đó rồi đi tiếp mai mai là gì à lễ cho nó cho nó có giáo xứ mà có cho đức trọng đức trọng công giáo nhiều lắm đức trọng là, là gần đó để chúng mình lên hỏi thằng chủ nhà ừ, có gì nếu gần em ờ, nếu gần em đi bộ ra Rồi rồi tối tối mai về đi đi bộ ok luôn không thì khoảng 12 ờ, mấy ăn chưa xong về ăn chưa xong chạy chạy về chạy về luôn tụi nó về trước mình ờ, mình về sau hai mấy một dần vậy đi ghé mua rau củ quả gì đó vậy mua mấy cái gì khoai tây ờ, củ dền cho rốt nữa cái, bông cải không ờ, biết cái này nó có gì rau tàu bay không lên rau tàu là cái gì nó bay ngon lắm nếu không có giờ lúc khách biết giờ lúc khách kiếm ra để đi nhà sài không biết không biết cái nào đó đông đậu dược hả ừ. đó giống như cái gì đó cái lá nó dài rau dài giống như ăn ờ, hoàng tây hả phải phải ăn hoàng tây này nọ có không không không biết là cái cái đâu nó để luộc nó ăn đó, à, luộc hả chứ phải ăn sống hả chảy, chạy vậy đọc không đó cái này chứ dài mà nhưng mà rau nó rau Đà Lạt của mình ở dưới nước ở miền Tây nè có xương mù nè phục em thấy mờ mờ không nhưng mà hơi 11 11 giờ mấy mà còn xương vậy là cũng cũng đẹp phải không bây giờ là 11 giờ 15 rồi đó không đâu còn giờ sáng ờ mà gặp bão nữa nó sẽ dày hơn mà bão bữa là bão nữa còn này 11 ờ, giờ mấy ha mà còn xương nè nó mờ mờ ảo ảo nè thấy đó <laughs> thì mà không bộ đồ hồng thôi bạn nghỉ học sao sắp tới đấy chưa sắp sắp bây giờ sắp nó nợ anh kìa nợ anh những ghê đó người ta mang nhớ mang nãy đi cái đồ dép lê thôi nha đi dép lào thì ta đi mà hả lạnh lạnh cứng luôn vậy đó đi một chút là chạy vô mấy cái shop á không thể nào đi ở ngoài được đâu á bây giờ nó lạnh nó lạnh thiết thì có ăn đi đâu mà ai cũng không ăn thiết được mà có mình không trời này chỉ là mát mát vậy thôi ở bên anh hả anh hơn anh ờ, ừ. lạnh dữ lắm đi một chút là chạy vô là nút cái lạnh rồi không nổi á ờ, nó, nó, nó đâu có mập gì đâu nó ốm nữa chứ ừ, nó ốm nữa cái mập thì, thì đâu biết lạnh <laughs> này nói đứa phía sau cùng nó, lạnh quá cái đứa ngồi nữa ngồi, ngồi nữa lên cho nó diện đồ bộ nè <laughs> nay các bạn bộ đồ hồng theo không phụng đó đó ờ, em đó xuống hồ ha chụp rồi ông dần mà em đứng nó đi anh bay flycam là làm cái làm cái mục tiêu là nó bay trong trời ơi sương mù à, phía trước mặt nhìn ra sương mù hôm nay đà lạt hôm nay đều bảo lộc uh, sương mù văng lối luôn giờ đây 11 ờ, giờ bây giờ là đúng chính xác là 11 giờ 20 mà rau cỏ xanh tốt sương mù dày đặc cảnh đẹp rồi với cái tiền trong bóp với cái tiền trong bóp là đủ làm gì không xe đông quá Alo Gì hả Ủa vậy thôi để xuống đi toilet đi Nhớ vô đi lỡ rồi Nha Rồi xuống đi Rồi xuống bị ồn đau ngoại không hay đa sửa xịn dữ trời đây là miếu ba cô nằm ở giữa đèo bảo lộc giờ mình à, tạm dừng vào đây đi à, rửa tay rửa mặt vệ sinh xíu rồi bắt đầu tiếp tục hành trình quay một chút ờ, cảnh ờ, đèo Bảo Lộc nha sương mù nhìn mát ghê đây là hướng đi ờ, Đà Lạt nè còn hướng này là về Sài Gòn quay một chút cảnh sương mù hôm nay Bảo Lộc dày xương rất đẹp đây mình đợi thêm một chiếc ờ, trong đoàn đang ở dưới đèo ờ, băng lên rồi ờ, sẽ tiếp tục cuộc hành trình đây là dòng xe đang đổ về Sài Gòn miếu Ba Cô nằm ở lưng chừng ờ, đèo Bảo Lộc nổi tiếng linh thiêng trước đây ờ, tất cả các xe hơi xe khách khi qua đây đều phải bóp kèn xin cô phù hộ hiện nay thì không còn cái, ờ, cái chuyện bóp kèn đó nữa đây là bà ngoại à, bà ngoại mình đây bà ngoại 90 tuổi rồi đó nha mà vẫn còn đi đứng coi vẫn không chỉ có điều làm biến ăn thôi à đây là một bạn nữa đó nguyên một đoàn mình đi là chung một chiếc xe còn hai chiếc nữa hôm nay đi rất đông một chiếc xe phương trang đang đổ đèo thêm một chiếc trong đoàn đó đang quẹo vô chiếc từ xa này mời bạn vào đây là gì? tự di còi Di đang ờ, tận hưởng sầu riêng sầu riêng ờ, muối trắng hộp gì hộp gì thôi ăn đi ăn đi đây bà lão 90 tuổi đang ăn sầu riêng miệng móm mém móm mém sầu riêng không ốc không lè đâu ăn uh, sầu riêng có lè không sầu riêng có xương có sạn không <laughs> ừ. vẫn có trả lời luôn ăn gì đam mê ăn sầu riêng gì đam mê bộn tiếp tục em nãy giờ anh anh chưa thấy em lên hình ờ, với một cái muối nào hết trơn trời ơi chưa luôn hả ừ đang chưa được mở rồi mở đi rồi mở đi mở đi dọn ra dưới chị gửi rồi nè dạ ăn cái uống miếng nước vô nhưng thôi nó viêm họng á chưa ăn uống miếng nước khỏi viêm họng nhớ cột dây hồi trước nhớ cột dây em món nước không có viêm họng á biết ăn mình sao được viêm họng coi như là tụi mình ờ sao mà ngon vậy chứ ngon ngon rồi bị sặc nữa thôi nói áo này tự nhiên cái màu nó kéo mạnh lên buông ra buông ra buông ra giật tiếp ờ. em thấy nó cứng vậy đó em cứng vậy đó em không chịu em kéo nhẹ lại em em giật tiếp bữa thiết mình rồi giờ yên ổn mà như ổn mà lại bận quá ba mê lắm cái nào cái hàng nó bốn muối rồi nó ngoài ăn ba muối vậy đây ờ. ăn hai quả ba mấy bà cháu <laughs> mấy bà cháu làm trái tôi cũng khỏe thiệt cắt dưa dài muối đầu nó lét mới vừa qua phía bà cô á nhắn tin ai vậy trời ơi cái tụi nó nhắn tin nè học việc hoài hoài trời ơi cô sao lên thằng cô vậy sợ quá sợ quá nhớ tôi với thằng cường chạy bây giờ người đủ người chạy everybody. quần lửng đấy chứ không người quần dài không chết quần của tao quần lửng nữa kìa ờ đâu có biết đâu nói là ngủ à nói ờ, là thấy muốn xà đông đâu mà trên biết rồi <laughs> quấn mền á mượn mền của nó thật chứ còn lấy cái bộ đồ bộ đồ lá mà còn quần lửng nó lên lên đứt trọng mà mà được con phụng nó ngồi dưới là ngồi cứ ngắt người giờ ngồi thoải mái hơn phụng là ngồi vị trí đẹp nhất một mình một xô luôn nữa đó thấy không hai người nữa không nhiêu đây ngoại nó ngồi đây nè nó ngồi đây nè con chị mình bây quên hai người ăn ngồi chung không mình không bự quá ngoại cho tay chứ bằng cuối á chỉ ngồi một người thôi còn hai người mệt lắm mệt có năm nào á đi á còn tại chứ mình á ngồi dưới á nghiệp cho lấy gà nhỏ nó đi đường ba đường ba đường ba đường ba bít ba bít ruột nấu xong rồi chè con bút nó giống như tạch ờ, tạch nó thôn lắm tại nó nó thôn cái môn rồi thôn bạch sen thôn bạch tàu rồi thổ tay bởi vì nó lạ mấy người đó, đó đâu biết nấu đâu nó đâu xanh đâu không nó không phải bà ba nữa nội thấy nó vừa đổ vô là ăn bé cũng ngọt đậm đà chưa chưa ăn bún bịch nặng người tại nó không hảo ngọt không hảo béo nữa biết phải ăn chè gì không chè đậu đỏ mà có vô bít theo người tàu nó nấu lớn lên lên lên đường hoa nó có trong gì trong có phương cái gì cái gì cái cái gì ừ. đó đỏ nấu vô bít không có ngọt lớn lớn lớn lớn chứ nấu đem vô trường là mấy đứa nó nấu chè nghĩ cái mùi gì lạ quá dầu quýt để dầu ăn ngon ừ, thức ăn nghĩa còn có dừa vô con mãi ai bán cho con được cái chợ là vô thác đam ri đi đi đi, đi hà nội đi chặt tiền người sợ tôi là đồ ngọt không hả bữa ăn cơm mới đây <laughs> vô mình làm hai ly luôn một cái hai ly kem không biết là thích ăn gì không uống nước ấy thôi à rau luộc với cá kho cái quẹt đó uống nước suối đỡ khác thôi vô uống hai ly kem luôn mê ngọt mà hỏi ăn ly đầu không ờ, ăn ly cái hỏi ờ, ăn kem ờ, kem gì kem kem cà phê phô má gì kem cà phê khoai môn vậy quất luôn hai ly mà má phải ngồi ăn, ăn hết hai ly tỉnh bờ trời ơi sợ lắm đồ béo béo quá đi Hàn Quốc trời ơi cây kem á nó nó chỉ là bự vậy nghe mà cũng ngon thiệt trời ơi bán được cái kem thôi con thứ đời nào con ăn kem bữa đi Đà Lạt nè đi Đà Lạt với bà kem kem ngon chị hai cho nó thôi trời ơi tưởng đủ cái gì kem đây là trung tâm thành phố Bảo Lộc Nghĩa là ăn cơm á hả? Đúng nghĩa tầm trâu ăn. Trâu. Ừ. trâu. Ăn xong ăn trái cây tụi đi nữa. Chuối. Ừ. Chắc là con chuối. Anh vậy quá nhiều. <laughs> Nhiều mà. Cầm biển còn vậy. Nói con quay qua lại là con thấy con đứng một vậy đó. <laughs> Nguyên một muối luôn thấy không? mà thấy ngon quá nó tách ra thấy ngon quá ngon bạn biết sao nó ngon hơn hơn những nhẫn rồi đó chính đi này có này quá xong đi cái thấy bảy một ngồi xem là nhớ tới mà đừng đốt cái là hết chín đều ừ. nó rụng đều nó rụng nó chín rồi nó mùi rồi cho nên nó rụng bấm mới đúng nó mùi rồi nó nó quay vô nó quay bấm ba lần không những trái cây nó cũng hay á ừ. bấm này bấm này bấm ban ngày ta phải đổ nó thấy nó chớp chớp chưa đây là trung tâm thành phố bảo lộc quen cái này chào các bạn nha con nhỏ không không quậy con nhỏ không quậy bừng bừng <laughs> nhớ nhớ có mấy cái hình nhỏ ông be be cái trường đi ra ngoài sao nhận anh học quá quán qua cái là nửa đời rồi cảm ơn cái người chết thì đã tới ờ, chạm dừng chân Tâm Châu đúng rồi bạn trời ơi còn hai thằng quỷ thẩu rất là nhanh ừ. không những trên này chạy xe thấy sợ còn gì nó đồ dấp không mà chạy kiểu đó rồi Nó bảo ra mua rồi mua chuối mua các bạn á giờ mình à, mới vừa tới à, trạm dừng chân Tâm Châu giờ khoảng 12 giờ nghỉ ăn cơm trưa luôn này đó ngừng chân ăn cơm trưa luôn tụ họp với à, đoàn hai xe còn lại ăn trưa xong tiếp tục hành trình mời các bạn đón xem tôm trầu hơi vắng nha có khi đông dữ lắm đông không thấy đường để lựa đồ nhưng mà hiện giờ thì hơi vắng đây là bé nhí bé nhí ra đang cầm cù lẳng cù lôi về có ghé luôn có về ghế mua này là má mình với đây ờ, dì hai bà ngoại hôm nay ờ, có việc đi lên trên đó và tí đi đâu thì các bạn sẽ biết sẵn ờ, chở gia đình lên chơi luôn đây có dắt thêm mấy bạn để đi đổi gió lên núi mình sẽ đi ăn kem ăn kem à, có có người có đồng minh giờ ghé nhà hàng ăn trưa đây đi chung với lại nhóm à, à, ba em đâu tám dạ ba em có đi lên rồi ủa đi luôn rồi hả dạ. rồi sao biết nãy tới đây từ hồi phía trước rồi rồi sao biết đường uh, mà vô à... có địa chỉ chưa có nhưng mà không lẽ à? giờ ông tới trước ông ông vô trước hả ông các ông hai ông thì uh, sao đâu à, hai ông già muốn gì chơi gì kệ ổng nhưng mà bây giờ ông đi chứ ông à, rồi địa chỉ đi cho cho ông tới rồi ông ngồi rồi ông tới trước luôn vậy. ừ rồi tới vụ có mệt thì cho ông, ông nằm ngủ xíu rồi chiều sức nhậu chứ ủa mà không biết coi google maps không có địa chỉ không nhắn đại địa chỉ gần gần nữa. nó là cái gì cái tên cái, cái... nó là tà hiên ờ, cái gì ờ, tà hiên uh, ờ, homestay gì à. sập ra ra liền à, à. cà phê homestay tà hiên hả ừ cà phê và homestay tà hiên ăn đâu đi ngồi luôn ăn đâu đi ngồi đi cho mấy ông nè có nhiều người mà ngồi đây luôn đi đổ đổ đổ kê thêm ghế nữa được rồi à, ghé đây ăn cơm luôn nè kê thêm kê thêm cái bàn nữa đây đây đây đây rồi ăn cơm nha ăn cơm nha <laughs> hôm nay à, đi à, đoàn là có à, bốn bạn nhỏ nữa đây vào bàn ăn chưa rồi sao cái cái nền nó rung lên vậy ta phộn em đừng có nhúng nha phộn em đứng bên này nè nó có cái trụ nó đỡ rồi, rồi. đỡ thôi nha phộn rung lên cái sàn rồi đó nha phộn không ông phụng ăn hết mà khỏi số em ừ. ăn hết mà sao vậy tại sao vậy để dành lấy nữa em ăn chứ nhiều quá ăn nó ô về ừ, ô về được chưa Đấy, đang ngừng chân ăn cơm chưa đây bà bên kia cũng chung nhóm luôn rồi có một đoàn à, đi trước rồi tí uh, tập hợp tại uh, à, dược vương cốc cơm nữa kinh hồn để cái miếng mà nó để à, không ăn cơm được, nhưng mà là bò lúc lắc bò lúc lắc ăn cơm nói canh nguội thì miếng canh nó bị lạnh á quay là không ăn luôn á <laughs> tâm bỏ nguyên ờ, nửa dĩa luôn nè chắc phải tầm 80 cây nữa à. qua ờ, Di Linh ờ, mới tới Đức Trọng không chút à chưa tới đức trọng chưa tới trọng luôn tức là chưa tới trung tâm á nhưng mà nó là thuộc à, ờ, chưa ờ đâu nè cũng gần ai ở đây ờ, đó khoảng bảy tập bảy chục đúng không đúng rồi nó, nó hồ đại ninh á đường vô dễ vô dễ nó ngay mặt tiền mà mặt tiền quốc lộ 28 b hả mặc quần gì trời ơi em giỡn hoài Ủa, ta quần giác vàng nữa chứ đừng nó mặc quần không <laughs> Đây. Nhìn tướng ngồi hết tiền Tiền vô không nổi Một giờ trưa ở trạm dừng chân Tâm Châu Bảo Lộc giờ khách bắt đầu vào ăn cơm trưa cũng đông lắm nha hồi nãy thì còn vắng chứ bây giờ xe vô nườm nượp hai người ăn kem ở đâu rồi ăn kém đâu rồi của chuối Mua gì á Mua gì á lụ vô tới cái gì vậy vô con vô con vô phi ăn một bữa trưa non nê dạ. anh trình lại tiếp tục không có nó tiêu nó không ăn trên xe ô xây xe đo đo rồi chị đo để nó đi Ờ, dâu quên, dâu quên, của mai ngon lắm Có hai của cha phải ăn đi rồi dạ. Bỏ này băng bên nghe Vì hai gì đâu dám ăn rồi Đi uống nó chà gừng Ăn ngon quá rồi Đem dạ, vô kìa thì đó kiếm tiền có có cả giống ren cha ơi con ăn nặng tưởng đừng đi nằm mắt để vô đi mắt nó hay còn chỗ sợ bắt đồ không à chỗ này chỗ này chỗ này nó chạy đi đâu được má đâu đi xe đi xe chạy nó bắt chúa nó đi lụa tan tay đi rồi nói là nó đừng là nó hướng đi cái từng đó đi cái chồng đi đừng có nói mà đi qua mình ra ba mươi thuộc quý vị vậy thế nào ước ông tưởng là đi bình dương đi ra nội bác hồ cho chứ chứ nội giống kẹt ngập còn tha kể như điểm té đúng gian còn nhỏ xíu à rồi nó ông ngoại con ông, ông ngoại con hay mở đài hà nội đó vừa nghe được người làm xàm quỷ kia ngồi ngóng nghe hỏi phải ông chị ba Bà, bà, ba đi Hà Nội, bác Hồ chứ chú đi đi ngồi phải chị ba nữa. Đi xe. Đi dưới vậy. Ngồi cái ngập này có thang dưới này nội đi gặp tụi thang đó tự nhiên tụi hàng gặp nó có lỗ đó đi ngồi chơi á thì vô ai ấy em nói à chị ơi chế độ chụp hình là tại em bấm tại ổng còn ờ, còn còn ờ, ổng còn chị ba phải không chị ba đó video em bấm một nút nút này là nút quay nè em đừng có bấm một lần nút này nó chỉ qua chế độ chụp hình đó cái gì mới mới đi đi hà nội vậy mới đi hà nội về ngày qua có đi hà nội đó đi mày tôi tôi giật xe lửa cái chân nó đá banh bị giật đó mới đi hà nội hôm qua về rồi chị nói phải không gì hai <laughs> tao nhớ từ nhỏ hoạt độ to cái chân, cái chân lùn ngồi cái băng đá không chói tới mà đánh đùng đưa đùng đưa đùng đưa đó ngọc nó nhớ thôi mình ngọc giờ nó bị liệt á ủa gì hả ờ, ai điếc thì ờ, cái hàm dưới miệng nhậu quá mà cái gì ta đâu có điếc được đâu nhậu suốt hàm nó lỗ mày bấm hai lần cái nút mà ờ. nè cầm cho nó cắt vô này nè cầm cái nào không quay nữa thì bấm bấm cái nút nhỏ cho nó tắt luôn đấy mọi người bấm tắt để để để nó đỡ hết miếng đi điện ngồi chửi luôn chặt <laughs> đi như vậy nói không sướng không có ừ yes Thank you. fucking 入眼嘅。 gặp mấy mình đi mà gió mát mát nha chứ không phải là gió nóng đâu lên ờ, lên ờ, xuôi lên xuôi nhà ông tài như vậy tới giờ hai giờ mấy trưa trời nắng chang trang nhưng mà gió lùa vô cái mắt mắt rồi ngay chợ luôn mà nhà bán vàng ở chợ gì mấy em mấy mấy anh em đổ ông xuôi cũng uh, mua mua mua rau củ quả cái giờ nói đi tới thiện với anh nó ở chợ đó chợ nó giảm Người tới quay đi, vô